đâu ngon ta không bán này không thì giờ tao bốc lại đéo còn còn đâu đéo còn điên còn điên Hello khán giả you. tháng trôi qua trong thịt đêm qua đi bao nhiêu vụ nào ai một thời hôn nhiên mơ mộng nhiều vu vơ hãy lưu lại sâu trong trái tim mình lang thang đi trên sông trường sơn chắc cánh phương hồng còn vững nơi này tạm biệt từng lúc không bao giờ chia tay lúc ta đi với nhau khi tan trường mới là người bạn thân xa rồi bạn đừng quên tôi Em nghe đến mình theo nỗi buồn hàn ghê hơi vốn tính trong đời lang thang đi trên sân chiều qua chiếc cánh phượng hồng còn vẫn nơi này tạm biết từ lớp không muốn giờ chia tay rồi chưa gặp thêm đôi trong vần ngóng gió chút một chút thôi để ta nhớ mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều lúc ta đi với nhau khi ta chưa giỏi quá rồi khỏe về chạy